u ta là ruồi đêm là lên bùa quạt màu ấy là màu lan thế và cái nhà đuôi thì chụp chụp chụp chụp chụp chụp lan mau luôn lan mau tao đuôi thì lan mau tiếp đó đây tòa mà tàu thì khỏi dân tàu nó màu này ở đây để ra xe của bay mau chứ chụp chụp chụp chụp 좀, 좀, bà 봐봐. À lâu sợ bu bọt đâu bọt được tam xe mới xe tranh ma đấy Ô đâu chụp. bông bông châu, bông sâm sân.

Tay nó. Đây chị em, đây chị em, đây chị em. Làng mơ lên.